chào mọi người hôm nay mình à, xin giới thiệu với à, tất cả mọi người một cái à, phương pháp BO của mình cảm thấy là cái tỷ lệ win rất là cao nếu mà ai nói 100% thì chắc là sẽ không bao có nhưng mình khẳng định là trên 90% bảo toàn vốn của mình phương pháp của mình tâm lý của mình là do mình được của mình làm ra thì mình <coughs> phương pháp của mình thì chỉ cần các bạn là sử dụng cái công cụ chị báo là CHT này <coughs> thế này và đường Bonica Band <coughs> và đây là một số cái thực ra không, không, không quan trọng lắm và đây là những cái đường kháng cự đường hỗ trợ để mình à, có thể là bổ trợ mình đánh phương pháp mình xin à, nói sơ qua phương pháp của mình thứ nhất là khi <coughs> công cụ dưới này chỉ cần một cây nào nó vượt qua vượt qua được này nó ở vị trí đây này âm 10 và âm 11 này trên này có dương 10 và dương 11 khi nó chạm dưới này nó có những cặp không tới nhưng có nhiều cặp tới <coughs> đây mình sẽ đưa những cặp vào cặp tới này cái thứ nhất này âm 10 âm 11 âm 12 vì lý do tại sao mình đánh thứ nhất là mình để phương pháp tất cả phương pháp một phút hết nhé đánh một phút rồi. đây. khi chạm với một điều kiện là cái đường đỏ này và đường xanh nó phải nằm trong trong khoảng này đấy, nó không thể tới đây có những cặp tới đây thì mình bỏ qua đi đấy, cặp tới đây bỏ qua nên nó trên ờ, đường xanh trên đường âm 10 này đường đỏ này dưới 10 thì bắt đầu đánh <coughs> ta chọn cặp đấy đây. Đấy, lệnh đầu tiên nhé lệnh đầu tiên là đây trong khoảng 10 10 đúng không ạ lệnh này cây này xuống ta đánh lên ăn cây này cây này thì chưa tới thôi bỏ qua những cây lên đây rút dâu thì bỏ qua hết đấy như cây này đúng không ạ cây này đây lên đây ăn đúng không ạ cây này cây này rút dâu bỏ qua ta đánh cây này cây này rút dâu bỏ qua bỏ qua cho an toàn đấy, mặc dù vẫn ăn đấy, nhưng ta bỏ qua cái này cũng thế đấy nó không chưa tới mà tốt nhất là để tới cái này rút dầu qua cái này tới tới ăn đúng không ạ anh nên ăn nhá cái này ăn đúng không ạ ăn nhá cái này cái này ta sẽ phải đánh lệnh hai không ăn này cái này ăn này đấy, lệnh một không ăn lệnh hai bắt đầu ăn đúng không ạ đấy. nó là xanh màu xanh nó bé bé đấy không nhìn thấy nhưng mà đây là màu xanh ăn cái này là cái xanh này. bé tí tí này cái này mình không phóng to được cây này ăn đúng không ạ cây này mình sẽ đánh định 3 1 2 3 ăn nhé à mình mình nói luôn cái này là thế này <clears throat> cái thứ nhất là không nên áp dụng cái thứ nhất là khi cái đường uh, à, Bollinger mà xây một đoạn dài bắt đầu nó bóp nhỏ đúng không ạ bóp nhỏ ta đánh rồi đánh cây này là bắt đầu nó sẽ lên khi phá bên là lên rất dài đấy, ta bỏ qua ta sẽ canh những cái đoạn là bên rộng đấy, đấy bên rộng rồi bên rộng rồi đánh bên rộng đoạn này đi bắt đầu nó lên lệnh một không ăn đúng không ạ lệnh lệnh một không ăn bắt lệnh hai ăn mình đã test rất là nhiều rồi và chưa bao giờ quá nó sang lệnh thứ tư chỉ lệnh thứ ba thôi, đấy cái này một cái này ăn luôn đúng không ạ lệnh một này lệnh một không ăn lệnh hai ăn này cây này cây này rút bóng thì bỏ qua đây cây này ăn luôn cây này cây này lệnh một lệnh hai ăn đúng không ạ cây này là vừa bóp ben này phá ben này bỏ qua này đặc biệt nhá khi ờ, nó sẽ có những công cụ đây là chính là những cái đường kháng cự và đây là đường hỗ trợ đấy giả sử nhưng mà những cái cây này nó kháng cự rất là mạnh này một cây không vượt này hai cây này ba này chỗ này cũng tạm ổn định không lên được bốn này về phá thì đương nhiên là sẽ đi rất mạnh đúng không? thứ nhất là không nên vào đấy cây <coughs> này cây này cây này đây đánh lệnh lệnh một không ăn đúng không ạ lệnh một không ăn bị lỗi này. một này hai này ba này Đấy. để cái cây này nó những cái cây này nó chạy bị lỗi này. do à, cái Ethiopia bị lỗi sao thì tốt nhất thì chạy cây này bỏ qua bởi vì thực ra cây này là cái này đúng cái này đúng mà cây này không lỗi cái này đúng Đấy. cây này xuống đây là cây này là ăn bắt đầu ăn đây cái cây này nhà nhà mình nó nó sideways cây lớn bé quá không xuất hiện đây cây này ăn cây này nhá đây sang cây này cây này thì sao lệnh 1 lệnh 2 lệnh 3 ăn cái này hết rồi ta sao tập khác mình sẽ mình làm rất nhiều cặp mọi người xem cái này sao đây cái này thì là chưa tới đây hạn này tới đây cái này ăn đúng không ạ lệnh một ăn lệnh hai ăn lệnh một ăn được bóng bỏ qua mọi người canh một đoạn là một thoải mái lệnh cái án thôi cái này thì sao một hai ba ăn đúng không ạ lệnh ba nhé cái lệnh một lệnh hai ăn đúng không ạ lệnh một ăn lệnh một ăn không tới thôi viết tới cái đường uh, à, âm 10 và dương 10 thế này nhé dương 10 cho 11 này. tiếp tục cặp khác cho mọi người xem mình sẽ đưa ra các cặp cây này lệnh hai ăn giúp bóng một quà cây này một hai lệnh ba ăn cây này cây này thì sao nên cái bên này là lệnh 1, định 2, cái này là định 4 à 1, 2, 3 cái này lệnh bốn mấy mới ăn này nhưng mà rất hiếm lệnh bốn ạ hai, một 1 ăn đoạn này mình đã nói rồi mọi người không nên đánh bệnh ra bên nhỏ bắt đầu phá là không đánh đúng không ạ bên nhỏ phá không đánh cái này ăn này cái này ăn này lệnh một ăn này lệnh một lệnh hai ăn này lệnh một lệnh hai ăn này lệnh một ăn này lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh một ăn xem có một đoạn nhá lệnh một ăn này lệnh một ăn này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một đoạn rồi chín lệnh ở đây nữa cái này nữa 10 11 lại, có một tí 11 lại, đúng không ạ lệnh hai ăn này hai ăn lệnh này không ăn lệnh này ăn một ăn Đấy, hai ăn lệnh một ăn <coughs> lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh hai ăn rất nhiều cặp ra à. không tối bỏ qua lệnh này một ăn một ăn một ăn tiếp luôn ăn kép luôn cưới một ăn luôn thiếu tới bỏ qua đừng tốt nhất không đánh khi nó từ âm 10 trong này khỏi này không đánh nó rút cũng không đánh rút bóng không đánh một ăn luôn nhá ăn luôn nhá ăn luôn nhá một nhá <coughs> lệnh hai ăn này alo lệnh một ăn đúng không ạ lệnh này lệnh này thì bóp ben quá nhỏ này thì mình nói là bóp ben nhỏ thì không nên đánh và phá này cũng không đánh luôn đây là một cái đường cản này Đấy, nhưng mà mình vẫn nói là lệnh đây lệnh một lệnh hai lệnh ba ăn đúng không nam lệnh này sao lệnh này cũng bộ bên quá nhỏ đấy. nhưng mà um, đánh bất ăn lệnh hai ăn cây này sao cây này thì quá ăn luôn cây này chớm thì có có thể vào được hoặc không vào tùy như lệnh một lệnh hai ăn rồi nó cặp khác <coughs> lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh một an là chú ý mà vừa mình nói rằng là khi cái cây xanh này mở quá cái đường dương âm 10 và dương 10 thì không nên đánh đây nó chạy quá mất này đấy, đánh thì cũng vẫn được nhưng mà chúng lại không tốt nhất không nên đánh mình vẫn nói qua là lệnh này ăn à, này là lệnh một lệnh hai lệnh ba này lệnh này đấy mình nói rằng là vượt quá thì nó không chính xác mà tốt nhất là quá bỏ qua khi nó quá bỏ qua đấy. đây trong này đánh nhé nó chưa vượt qua âm rồi dương 10 bắt đầu này đây ăn ăn lại một một hai ba ăn <coughs> lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh một ăn lệnh một ăn một ăn một ăn mình nói một ăn là đánh một lệnh ăn hai là hai lệnh này đúng không một ăn này 2 a nè 1 a nè 2 a nè cái này chưa tới bỏ qua Đó. rút bóng bỏ qua khi lên rút bỏ qua rất nhiều mà cái này cũng chớ mày người mạo hiểm nó sát quá này đấy đúng không à bắt đầu đánh một ăn một ăn rút bóng bỏ qua cây này một ăn một ăn hai ăn một ăn một ăn một ăn Đấy, nhìn thấy một người có một đoạn thị trường này có đây có thể là buổi sáng không đến <coughs> mọi người có thể vào 30 phút bởi vì nhiều cặp tiền mà mình nó phải chờ cả buổi sáng 3 phút canh đánh ba bốn lệnh nghỉ đánh gì nhỉ có lợi nhuận thôi lệnh hai ăn này có gì đâu bỏ toàn vốn win trăm trăm cây này sao cây này phá cản nhưng vẫn ăn bình thường bây được à. lệnh một lệnh hai lệnh ba đúng không ạ lệnh một ăn này lệnh một ăn này hai ăn một ăn hai một hai ăn một ăn một ăn mình để này mình cũng đọc một rồi hai nhìn nên mọi người đều biết mình biết hết các cặp tiền rồi mình đưa ra Đây. ăn này ăn này hai ăn này một ăn này ăn này Đấy, ăn thì mọi người nhìn sơ qua không phải nói nữa mình nói nhiều quá ăn nhá ăn nhá chấm qua rút rồi một quả nói rồi không nói nhiều những bên bóp nhỏ phá cản hỗ trợ kháng cự bóp qua à? để chắc chắn tỷ lệ cao win cao nhiều hơn nhiều ăn nhá ăn nhá ăn nhá cái này bóp bèn phá đây phá đây bỏ mình nói bóp phá bỏ <coughs> ừ, bóp quá bé phá xuống hình phạt tỷ lệ ăn thấp thì đánh làm gì nhiều thời cơ mà nhiều cơ hội cơ mà ăn này ăn này cặp khác nhiều cơ hội ăn này à, cái cái này nó lại sát đường âm 10 thì tôi sẽ bỏ qua cặp này nhiều rất nhiều cặp luôn cặp khác ăn vẫn ăn nhưng mà bỏ qua cặp này nó qua vẫn âm 10 được xanh này zoom rồi đấy à, ăn này ăn nhá ăn nhá ăn nhá một hai ba đúng rồi một hai ba là dòm bóp lên quá này à, bóp vào phá hai à, này rộng thoải mái này ăn cạnh đầu ăn luôn còn này sao chưa tới chưa tới ờ, âm dương người không đánh cái này thì đánh à chưa đánh à bởi vì nó rút mà nói giờ nó trong khoảng âm 10 dương 10 cây bắt đầu đánh à ăn lệnh một luôn ạ mọi người đừng có nóng vội có mà vào là bị chết phải chờ đợi biết chờ đợi đây cây này đúng không cây này cũng bốc chân quay ai không cây này không này cây này nào cây phá ben này thứ nhất là không đánh bóp ben phá ben không đánh mọi người đánh là tùy phá là, là, cây chết đúng không, không hai phá cả là hỗ trợ đấy đây, một đồng mấy ờ, không phá phá, phá không phá được quá nhiều cặp đánh luôn à này tư cực hiếm đúng không ạ đẩy được tư chẳng qua do bóp bên quá nhỏ nó phá sang hơi dài và nó phá mạnh đi mạnh thôi không phải bỏ đoạn đó đi bên rộng thì đánh phá phá cạn nó sẽ chạy phá cạn này lên này à, đoạn rộng rồi thì đánh rộng rồi không bóp người ta sao đánh à, đánh luôn à. server nhiều nó không server bóp về phá phát này ăn à, luôn cái này nó tận đây cơ mà cái này nó, nó nhảy, nhảy gáp cái kìa này ăn luôn này. ăn luôn này. cái này do cái này do nhạy bậy mình và thị trường thấy nhảy linh tinh này là sai cây này phải là cái xanh mới đúng cái xanh lại lên đỏ nó nhảy bậy thì bỏ qua cắt <coughs> cuối cùng hạ ven bỏ qua. ở ờ, mình kết một câu cái thứ nhất này hai cái đường xanh đỏ nằm trong khoảng âm 10 dương 10 khi nào có một cây này nó tròi ra từ 10 tới 11 này âm 10 âm 11 này đấy à. đoạn cái thứ nhất là Bolivian sideway bóp ben nhỏ mà nó phá qua cản hỗ trợ kháng cự bỏ qua không đánh lúc quyết thì tôi có thể mọi người xem qua video nào, tiền lệ thắng nó như nào còn các cặp tiền thì nó quá nhiều luôn mở từ bốn đi, mở từ bốn mà xem quá nhiều buổi sáng đây mọi người có thể canh kiểu này mọi người ờ, mở ra khoảng là ờ, 6 cặp tiền thôi kích vào cái chỗ đâu đây đây mình cứ mở nhiều mình kích thấy 6 cặp tiền thôi 6 cặp tiền ngồi canh cây là vật thể tập bố đi đâu Ở trên một máy tính khác trên tay họ đánh điện thoại quá ok rồi, à, xin chào mình xin dừng bây giờ lại đây rồi dài quá rồi. mười mấy phút rồi chỉ phút rồi